Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sức khỏe và đời sống. À, thì xin chúc các bạn một ngày làm việc thật là tốt lành và vui vẻ. À, thì à, tổng đài bên mình với số hotline tư vấn 0932 052 893. À, thì à, sau đây thì hệ thống kênh Sức khỏe và đời sống à, sẽ giúp cho các bạn nam giới cũng như là bạch mí cho các à, đấng mày râu của chúng ta à, một cái à, bí quyết mà có thể kéo dài được thời gian quan hệ trên 30 phút luôn các bạn ạ. À. Đó, có thể là hơn luôn các bạn nha à, thì nói chung là đối với tình trạng mà sinh lý à, trong quan hệ tình dục giữa nam và nữ đấy à, thì người đàn ông bao giờ cũng muốn làm chủ được mọi thế trận cũng như là kéo dài được cái thử cuộc yêu của mình uh, sẽ kích thích của bản thân của mình lên một cách dễ dàng cũng như là đạt khoái cảm hơn thì uh, nói chung là những chị em phụ nữ nào người ta cũng rất là kích thích cũng như là hưng phấn đối với những chàng trai nào mà có sinh lý khỏe mạnh các bạn ạ bao giờ người ta cũng rất là yêu sâu đắm mình luôn không bao giờ quên được mình cả à, với lại đối với những mà anh chàng nào mà cũng muốn à, đi quan hệ ngoài hay là muốn lái máy bay bà già hay là muốn quan hệ những chị em mà mình không có thể à, đáp ứng được những cái nhu cầu đó thì các bạn có thể à, truy cập uh, vào hệ thống uh, sức khỏe và đời sống thì uh, sẽ biết ngay và hiểu rõ hơn về một số cái phương pháp được rồi thì uh, đây uh, trên tay mình đây là một cái phương pháp mà có thể khắc phục được tình trạng uh, yếu sinh lý uh, xuất tinh sớm của các bạn nha thì đây là một cái dòng sản phẩm thuốc xịt là Dynamo Delay tại vì cái đối với cái dòng sản phẩm là mình quay hơi bị nhiều nên cái mẫu này mình hơi cũ một xíu các bạn uh, lưu ý nhé À, ờ, thì à, cái dòng bên cái dòng sản phẩm Dynamo Delay này là cái dòng sản phẩm mà thuốc, gọi là thuốc xịt kéo dài thời gian quan hệ nó sẽ kéo dài cuộc yêu của mình lên đến hơn 30 phút có thể là hơn tùy theo cơ địa của mỗi người à, đây là một chai bên trong các bạn này thì hàm lượng chính của đối với dòng sản phẩm này là cái chất lidocaine chiếm tới 13 phần trăm đối với cái dòng sản phẩm thuốc xịt dynamo này, này là một trong những cái sản phẩm mà có cái lượng thành phần lidocaine à, lớn nhất trên thị trường hiện nay đối với tất cả các dòng sản phẩm mà thuốc xịt kéo dài thời gian quan hệ các bạn ạ đó thì mình tin chắc rằng đối với những anh chàng nào mà đã từng sử dụng qua những cái dòng thuốc xịt kéo dài thời gian quan hệ này sẽ biết về uh, chất lượng cũng như là tính năng của nó thì ờ, cái hàng Dynamo Delay này là hàng chính hãng của Mỹ các bạn này made in the USA này đó với hàm lượng của nó là 22.2 ml mình có thể sử dụng hơn 270 lần xịt thì đương nhiên mình tương đương với là hơn 70 đến 80 lần quan hệ rất là tiết kiệm được thời gian cũng như là tiết kiệm được chi phí cho các anh chàng nam giới nào cũng như là các bạn sinh viên nào mà đang uh, muốn quan hệ bạn tình cũng như là bạn gái của mình mà nó uh, nó không có không có điều điều kiện này các bạn cũng có thể uh, sử dụng cái dòng sản phẩm này cực kỳ là hiệu quả và an toàn luôn các bạn Đấy. Với dòng sản phẩm này thì uh, hệ thống kênh sức khỏe và đời sống ở bên mình đã áp dụng phân phối với giá là 550 ngàn đó rất là đơn giản và mình đem lại hiệu quả rất là cao à, thì cái này cũng sử dụng rất là đơn giản thôi à, khi các bạn trước khi sử dụng thì các bạn cũng nên vệ sinh à, dương vật của mình cho nó sạch sẽ một xíu và các bạn lưu ý nha đối với những dòng thuốc sản phẩm thuốc xịt kéo dài thời gian quan hệ này nó có tác dụng tức thời thôi chứ không nó không có tác dụng mãi mãi về sau các bạn các bạn lưu ý nha đó. những anh chàng nào mà muốn uh, có tác dụng mạnh mẽ về sau các bạn nên uh, thực uh, sử dụng những cái dòng sản phẩm mà thực uh, phẩm chức năng hoặc là hỗ trợ sinh lý lâu dài của thuốc uống đấy đó còn đối với dòng sản phẩm thuốc xịt dynamo này nó có tác dụng tức thời khi các bạn sử dụng xong các bạn rửa lại đi hoặc là các bạn chỉ quan hệ một lần thì nó giống như là nó hết đấy và nó không có tác dụng phụ không có bị gây ảnh hưởng đến nam là nữ không có gây kích ứng da không có bị vô sinh gì cả các bạn lưu ý nhé rồi thì uh, khi các bạn sử dụng thì các bạn chỉ cần nhấn nút trắng này vô này các bạn xoay bên sau bên phải là nó sẽ mở các bạn nha các bạn có thấy như mũi tên không đây tại vì cái hàng này là hàng nó còn mới cái mũi tên này đó khi các bạn chỉ cần xoay thôi các bạn chỉ cần đánh nút này ra đó cái này là có cái nút giống như là mình xịt uh, nước hoa đó còn chỉ cần xịt uh, mình ví dụ đây là cái cầu nhỏ đúng không các bạn xịt uh, đang cương lên này các bạn xịt dưới dây chằng một hơi này và trên cái đầu khắc một hơi này đó hai hơi như thế rồi các bạn xoa đều xoa đều xoa đều xoa đều đó rồi các bạn đợi 3 5 phút sau nó khô nó ngấm rồi các bạn quan hệ rất bình thường thôi hoặc là những à, anh chàng nào mà muốn quan hệ audio sex hoặc là à, muốn mà quan hệ bằng miệng mà không để cho các chị em phụ nữ biết á, thì các bạn nên à, mình à, rửa lại đi mình rửa cái đời thuốc ngấm là mình vệ sinh mình rửa lại đi nhưng mà khi các bạn đã rửa đi rồi thì hiệu quả của thuốc chỉ còn từ 60 à, đến 70 phần trăm thôi đó lưu ý các bạn nha rồi thì cái này giống như cái sản phẩm rất là nhỏ gọn cũng như là rất là kín đáo luôn các bạn thì hệ thống sức khỏe và đời sống uh, như mình nói đang phân phối giá 550 ngàn những anh chàng mà nào mua về sử dụng thì uh, cũng có thể uh, bóc cái tem này ra các bạn này bóc cái tem này ra thì các bạn giống là mình để mình cất nơi thì người ta cũng không biết là cái gì cả nó rất là rất là hiệu quả và rất là kín đáo luôn rồi thì uh, những anh chàng nào hay các quý ông nào mà bị uh, chứng xuất tinh sớm mà muốn kéo dài thời gian cuộc yêu của mình lên đến hơn 30 phút thì các bạn vui lòng liên hệ đến hệ thống sức khỏe và đời sống nhé uh, với số tổng đài là 0932 052 893 bên mình thì vận chuyển hàng tận nơi toàn quốc các bạn nhận hàng các bạn kiểm tra hàng rồi thân toán tiền ạ à. rồi thì uh, uh, mình xin uh, chúc các bạn mua được đúng dòng sản phẩm và mình sử dụng một cách uh, thành công nhé